bên mộ đây có ba mà đường về thanh thang đồi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy hoàng hôn mới tiêu điều ở phường này vui kiếp sống trinh nhân nhưng không quên cho anh Nhớ thương vơi đầy Đêm nay trên đồn vắng Thương em anh thương nhiều lắm Em ơi biết cho chăng Tình lẽ đêm buồn thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu đêm ấy mưa rơi nhiều giọt mưa tan tác mưa ngâu tiếng chân người đi buồn che đôi mắt thăm mướn khi biệt ly nghe tim mình ra buồn hồi còi sẽ nát không gian dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người thường vắng bóng mãi hãy riêng tình thắm ngày ấy nay đã phải rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ thăm đành dịu dàng thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón vào lòng những yêu canh dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi mang nuôi tiếc còn thôi giã từ đi em ơi đèn đêm bóng mưa nhạt nhòa hôn lắm tâm tư đi vào dị vang đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai bước theo chồng Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ Hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối Yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ Hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối Yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi buồn nhé em ơi nước non khói lửa anh còn ước hẹn đời trai ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai nếu ai nhắc nhở tình yêu thương hãy giang dở người yêu thường đi cách chờ chỉ cho má thắm hẹn sầu trong bóng đêm anh nhớ em nhiều thêm hoàng hôn khi nhìn mây tím anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây dẫu cho núi lỡ non mòn chúng mình còn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá dâng hương trở nên nước nở ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình trong pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ xa hoa gấm nhung tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng có khay trầu mâm cha khay rượu đôi tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay trước sau vuông tròn Tôi thương vợ tôi tính tình ngày tháng hiền ngoan Tôi thương vợ tôi không lướt là xa hoa gấm nhung Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng Gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dại dầu Không ham giàu sang không đua đòi sẽ lớn nhà cao hồng ngồi ôn dĩ vang thấy thương nhau nhiều thêm cưới em chỉ có khay trầu mắm cha cái rượu đôi buồn cau tươi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay về thăm trường lênh chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện em mong danh bước cùng anh vui bên anh ngày đám cưới trên đường hoa tím khu bóng tối